Xin chào các bạn Thì trên tay của Giang đây là cái cây gimbal dùng cho thiết bị điện thoại Đây là một cái uh, cây gimbal chống rung đến từ thương hiệu uh, à, DJI là cái đời là OM5 ha thì hôm nay Giang sẽ khui hộp để cho mọi người uh, xem qua ha thì uh, cái này là Giang mới mua luôn mới mua tức thời luôn mọi người về uh, à, thực tế rất là nôn nóng để mà mở ra cho mọi người cùng xem là trong cái hộp này sẽ bao gồm những phụ kiện như thế nào và cách sử dụng cái cây gimbal này như thế nào nó có hữu ích trong công việc kinh doanh bất động sản của chúng ta hay không thì à, nếu anh chị khách hàng nào xem qua những cái video của Giang và quan tâm những cái dự án liên quan tới bất động sản mà Giang à, cung cấp và truyền tải những cái thông tin chi tiết đến chị khách hàng thì anh chị khách hàng cũng vui lòng có thể là ủng hộ Giang để Giang um, um, chốt được một cái điều tốt nhất rồi thì uh, bên cạnh đó Giang sẽ đầu tư thêm những cái thiết bị cao cấp hơn và hiện đại hơn và chất lượng hình ảnh tốt hơn để mà cung cấp đến anh chị khách hàng về tiến độ dự án nè về những cái hình ảnh nhà mẫu nè về những cái hình ảnh nhà thực tế luôn vân vân và vân vân và tất cả những thông tin liên quan tới những cái dự án những căn hộ những căn nhà phố biệt thự những căn villa và những cái loại hình bất động sản khác truyền tải thông điệp đến với anh chị khách hàng một cách chính xác nhất rồi chúng ta cùng xoay qua để mình cùng khui hộp và mình tìm hiểu trong cái hộp này sẽ có những cái phụ kiện như thế nào um, Trước khi Giang khui hộp thì Giang sẽ chia sẻ một vài thông tin để anh chị cùng nắm qua để mình biết cách mình sử dụng cái thiết bị uh, uh, gimbal DJI OM5 này mọi người nhé Cái việc đầu tiên trước khi mình uh, khui hộp ra thì mình sẽ uh, cài cái ứng dụng DJI Mimo mọi người nhé thì uh, trên cái ứng dụng này uh, sẽ giúp cho chúng ta điều khiển được cái thiết bị uh, gimbal này rồi thì à, mọi người à, dùng cái smartphone mọi người ha thì ứng dụng này sẽ chạy được trên hệ điều hành là iOS và Android luôn rất là tiện lợi cho mọi người à, sử dụng những thiết bị khác nhau ha thì riêng Giang thì Giang dùng hệ điều hành Android nó quen rồi và rất là tiện lợi luôn thì bây giờ à, Giang sẽ cùng à, khui hộp ra để xem trong cái hộp này bao gồm à, những cái gì như thế nào đó ha thì à, chúng ta cùng khui hộp mọi người nhé thì đây là cái dấu niêm phong này ha thì Giang sẽ cắt cái dấu này ra Giang dạ, sẽ cắt cái à, niêm phong này ra mọi người nhé đây Giang có một cái lưỡi làm. rồi mình cùng khui ra wow xong rồi đây đây là cái thiết bị của chúng ta đây ở đây à, có cái gì đây biết cái gì đây nữa đây là hướng dẫn tiếng hoa tiếng anh tiếng gì không à mọi người ơi thì ở đây có hướng à, một cái hướng dẫn bằng hình ảnh nè thì à, riêng Giang đang đọc và nhìn vào cái hình ảnh này gian cũng có thể sử dụng được ha cái gimbal của chúng ta là có thể kéo ra thành một cái gậy selfie luôn nha mọi người mọi người kéo ra được luôn ha rồi qua đây bỏ qua bên cái này cũng tiếng Anh không nhưng đọc không được tiếng Hoa tiếng gì đọc không được bỏ qua bên luôn rồi thì đây là cái thiết bị của chúng ta mọi người nhé thì tạm thời Giang để qua đây ha bây giờ Giang sẽ khui tiếp trong cái hộp chúng ta có cái gì hay không nè cái đây là chân chống đứng ha để cho thiết bị của chúng ta có thể đứng được thì à, chúng ta lắp vào mọi người nhé ô oh, tuyệt vời rồi trên cây gậy thì có một cái dây nè cái dây này để à, khi mà mọi người quay á là mọi người có thể lòn những cái tay như vậy và khi mình quay mình lỡ có gớt á nó cũng không có bị gớt xuống đất ha nó sẽ giữ lại tuyệt vời rồi tiếp theo là một cái dây à, cái cổng cái cáp sạc cái dây cáp sạc ha rồi một cái miếng dán một cái miếng dán ha một cái miếng dán ở đây thì à, miếng dán này là dán lên thiết bị điện thoại hay sao nè miếng dán rồi đây là một cái à, cái ngàm cái ngàm để mình à, giữ thiết bị điện thoại chúng ta lại ha cái ngàm này thì giữ thiết bị điện thoại lại tuyệt vời coi còn gì nữa không hết rồi mọi người không còn gì nữa hết trơn trong cái hộp này có trong cái hộp này có gì không à trong cái hộp này có một cái túi cái túi này để mình chứa cái máy của chúng ta à rồi khi mà mọi người à, sử dụng xong thì mọi người bỏ vô cái túi này ha rất là tiện lợi luôn mọi người ha bỏ vô như vậy bỏ vô luôn bỏ vô luôn bỏ vô luôn kéo lại còn lại rồi xong ha thì như vậy là xong thì à, công đoạn mở hộp chỉ có như vậy thôi rất là đơn giản thì à, với cái thiết bị này thì à, Giang tin rằng nó sẽ giúp ích cho Giang để mà Giang quay được những cái video những video à, sau này để mà hỗ trợ anh chị khách hàng thiết bị này rất là nhỏ gọn mọi người rất là tuyệt vời ha thì um, à, trước khi mua cái này thì Giang cũng tìm hiểu kỹ rồi Giang tìm hiểu kỹ trước khi mà mình quyết định mình mua cái thiết bị này rất là tuyệt vời luôn mọi người ơi tuyệt vời thật sự tuyệt vời rồi bây giờ Giang sẽ test hướng dẫn sử dụng thì thực tế thì Giang cũng chưa có ờ, sử dụng qua cái thiết bị này bao giờ hết bây giờ mình test thử cái cách sử dụng như thế nào mọi người nhé rồi cùng xem qua cái hướng dẫn sử dụng cái thiết bị gimbal DJI OM5 này rồi chúng ta cùng xem qua bây giờ à, Giang sẽ hướng dẫn mọi người cái cách sử dụng cái gimbal này thì à, trước khi mình sử dụng cái gimbal này á thì chúng ta sẽ tải một cái app ha lúc nãy Giang cũng có chia sẻ mọi người phải tải cái app mọi người dùng cái thiết bị điện thoại của mọi người á mọi người quét cái mã QR code này nó sẽ dẫn đến một cái đường link sau đó mọi người tải cái app đó về và mình cái app đó có tên là DJI Mimo thì cái app đó sẽ kết nối được với cái gimbal của chúng ta thông qua mạng Bluetooth thì nó sẽ kết nối và nó sẽ điều khiển trên cái app đó cực kỳ là hay ha thì à, đầu tiên là chúng ta sẽ gắn những cái à, thiết bị của chúng ta vào rồi chúng ta đổ ra hết ui rồi bây giờ đầu tiên là mình sẽ gắn cái chân này vào ha rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ gắn cái dây này nếu mọi người à, à, khi mà di chuyển ở ngoài thì Giang khuyên mọi người nên gắn cái dây này vào ha bây giờ Giang sẽ gắn cái dây này vào luôn Giang sẽ gắn cái dây này vào luôn mọi người có thể lấy một cái tâm ha cây tâm để mọi người chọt thì nó dễ dàng hơn nè cái này nó hơi hơi khó khó khó khó nhưng mà vẫn được bình thường nha mọi người nhé rồi sau đó mọi người lòn cái dây này vào đây lòn vào ha vậy là xong mọi người nhé rồi sẽ có như vậy đơn giản thôi như vậy rồi thành một cái à, cái túi sách luôn <laughs> nhân nói vui thôi rồi thì mọi người rất là dễ dàng khi mà mình à, khi mình quay á là đảm bảo cái an toàn cho cái thiết bị của chúng ta tránh được trường hợp là bị rơi ha rồi sau đó chúng ta sẽ đặt cái chân ở đây và cái ngàm này là sẽ gắn vào vị trí này mọi người hít cực kỳ là chặt ha đó mọi người yên tâm đi khi mà sử dụng cái thiết bị này á mọi người để cái thiết bị điện thoại mọi người lên không sợ bị giật đâu tại vì giật không nổi luôn á giật không sức để mà tháo được cái này thì nó cũng ờ, đơn giản thôi mọi người chỉ cần lắc nhẹ một cái là lên nhưng mà khi mà giật á người ta à, mọi người tránh được trường hợp là bị bị à, bị cướp giật nó giật ha nó giật là gãy luôn cái này nè đang nói đùa thôi ha thế nói chung là cái tính an toàn của nó rất là cao rồi thì à, nếu mọi người à, thích dán cái này vào để bảo vệ cái mặt chỗ này nè à, đây nó có một cái mặt để mà thay khi mà sử dụng lâu ngày á, cái mặt này nó sẽ bị mòn bị hư chẳng hạn như vậy thì chúng ta sẽ thay bằng cái miếng này bây giờ chúng ta sẽ giữ cái miếng này lại và cộng cáp này lại ha rồi thì um, đầu tiên là chúng ta sẽ gắn cái thiết bị điện thoại của chúng ta vào đây thì mọi người kéo cái này thôi rồi rồi bây giờ chúng ta sẽ khởi động lên thì mọi người nhìn vào cái nút đỏ nè đây là nút nguồn của chúng ta đây là nút khởi động luôn mọi người nhé không lên không lên có nghĩa là thiết bị của chúng ta mọi người nhìn vào đây ha cái nút đỏ này thì không phải là nút uh, nguồn nha mà nút nguồn của chúng ta nằm ở bên bên trái cái thiết bị ha mọi người nhìn ha có nút gạt lên xuống và cái nút tròn tròn ở đây là cái nút nguồn thì mọi người bấm vào nút nguồn để mình khởi động nè đó đây khởi động luôn rồi mọi người nhìn nha xoay cái cái cái cái à, cái núm này nè cái núm này là xoay qua xoay lại và xoay lên xoay xuống ha ha mình xoay ha rồi còn nút chuyển này là chuyển từ video giả sử cái màn hình chúng ta đang ở chế độ đứng thì chúng ta chuyển sang chế độ ngang thì chúng ta sẽ bấm vào cái nút này mọi người thấy không ạ à? mình bấm hai cái mọi người hai cái liên tiếp ha mình nhấn vô đây nè nhấn hai cái liên tiếp cạch cạch đó thì nó sẽ chuyển mình bấm một cái là nó sẽ không chuyển ha rồi mọi người để ý ha bấm hai cái nó sẽ chuyển rồi bấm hai cái là sẽ chuyển rồi ở mọi người để phía sau nè phía sau nó có một cái nút này khi mọi người quay á mọi người muốn giữ cho nó cân bằng nó giữ im cái vị trí thì mọi người cứ cứ à, đè vào cái phím này thì cái thiết bị này nó sẽ giữ nó giữ im cái vị trí này nè mọi người để ha Giang xoay qua như vậy nè nó vẫn giữ im ha nó vẫn gọi là target đối tượng ha nó giữ cái đối tượng cực kỳ là cân bằng ha mọi người thấy ha và khi quay như vậy á là cái thiết bị của chúng ta hoàn toàn chống rung luôn mọi người cực kỳ là tốt luôn chống rung ha thì hiện tại Giang đang quay à, cái video bằng cái điện thoại của Giang đó cái điện thoại là Xiaomi 10T cái thiết bị của cái điện thoại của Giang quay là Xiaomi 10T Pro thì trên bản chất cái điện thoại đó đã chống rung rồi mà cái điện thoại chúng ta mà kết hợp tới cái ờ, thiết bị này chống rung càng tuyệt vời hơn nữa mọi người sau này mọi người sẽ thấy được những cái video của Giang sẽ à, ra những cái video cực kỳ là chất lượng và chống rung hoàn toàn luôn ha thì Giang tin là vậy đó rồi cái cách sử dụng thì uh, chi tiết thì Giang sẽ làm một cái video uh, hướng dẫn tiếp theo mọi người nhé thì um, sau cái video này Giang sẽ tìm hiểu kỹ cái cách sử dụng cái gimbal DJI MO5 này để mà ra một cái video tiếp theo hướng dẫn chi tiết từng tính năng uh, quay như thế nào những góc quay nào đẹp những góc quay nào ra những cái cảnh như thế nào đó thì mình sẽ uh, Giang sẽ làm ở cái video tiếp theo cái thiết bị uh, gimbal DJI MO5 này á thì uh, thực tế Giang uh, đầu tư về để Giang quay chính là uh, dành cho TikTok đó mọi người tại vì tiktok á, giang cầm cái điện thoại thì giang giang cảm nhận thì nó có những cái độ gọi là độ độ rung ha thì à, với cái thiết bị này thì giang tin là sau này giang sẽ ra những cái video của tiktok cực kỳ là chất lượng cho mọi người để mọi người xem à, toàn cảnh về cái những cái dự án mà giang đã thực hiện ha thì à, bây giờ giang sẽ tắt cái này trước rồi lúc nãy Giang nói là cái thiết bị chúng ta kéo ra được như một cái cậy cái gậy siêu phai thì nó là như vậy nè mọi người nó là một cái gậy siêu phai này ha cực kỳ là hay đúng không ạ rồi sau đó Giang sẽ mở lên rồi rồi chúng ta siêu phai như vậy nè mọi người ha ok thì giả sử từ xa thì Giang có thể là siêu selfie đó Giang cân bằng lại rồi Giang sẽ hạ xuống rồi rồi giả sử Giang muốn selfie à, những hình ảnh của Giang nè đó, hoặc là Giang sẽ làm những cái video tiktok thì sau này Giang sẽ dùng cây gậy này mọi người thấy hay đúng không ạ rồi cân bằng lại rồi nó điều chỉnh những cái phím này rồi sau đó mình sẽ quay nhân quay sẽ cân bằng mọi người thấy này ha thì um, nó có tính năng target target khi mà mình chọn mình dùng cái app á dùng cái app design mimo thì nó sẽ target đối tượng luôn thì cái video hướng dẫn target chi tiết cái cách sử dụng của cái thiết bị này Giang sẽ làm sao để chia sẻ đến mọi người và mọi người à, ủng hộ Giang ha thì nếu mà ai à, chưa đăng ký kênh của Giang thì vui lòng đăng ký ngay đi mọi người đăng ký ngay đừng ngại để Giang có thể chia sẻ chi tiết những cái dự án mà Giang đang phân phối và chia sẻ đến anh chị khách hàng những dự án đó à, Giang có một cái đội ngũ luôn không phải là một mình đội ngũ của Giang rất là đông và có những cái bạn hỗ trợ cho Giang để mà tư vấn chi tiết khi mà anh chị có thể làm chọn đơn vị là của Giang làm việc thì Giang sẽ nhờ các bạn hỗ trợ tư vấn cho anh chị còn à, nếu anh chị nào muốn Giang tư vấn trực tiếp thì cứ à, nhắn là Giang sẽ tư vấn trực tiếp đến anh chị Giang không ngại khó không ngại xa không ngại bất kỳ cái điều gì hết có thể là mang đến cho anh chị những sản phẩm tốt nhất phù hợp nhất đến nhu cầu đầu tư và nhu cầu an cư của anh chị khách hàng ở những vị trí khác nhau và những cái sản phẩm mà Giang đang phân phối hẹn gặp lại anh chị khách hàng tại những dự án mà Giang đang phân phối Xin chào mọi người